cần cho thuê lô đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, vị trí, mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 60m, khu tập trung kinh doanh nhà hàng, khách sạn, đông dân cư. Cách khu chế xuất Tân Thuận 300m. Cách chung cư Eco Green khoảng 200m. Tiếp giáp với cầu Tân Thuận 2. Diện tích ngang 17m dài 30m, hợp đồng dài hạn, giá thuê 200 triệu một tháng, còn thương lượng Chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem video này.